tất cả những à, đăng ký của quý khách đều được ô tô kinh anh đăng ký lại để à, giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định quay trở lại với à, chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay ô tô kinh anh trân trọng giới thiệu đến khách hàng một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Malaysia do GRD Auto sản xuất đó là chiếc GRD bản Daily 1 8 chỗ Số sàn máy dầu 2.7 Chiếc xe này à, sản xuất năm 2008 Đã được à, trang bị cái à, hệ thống phun dầu điện tử Và máy cũng đã có turbo tăng áp Gương kính được chỉnh điện Một màn hình trần Hai cái màn hình ở hàng ghế phía sau Hai dàn lạnh độc lập Và xe cũng đã được độ lốc cửa từ xa Cũng như là có trang bị thêm cái cảm biến lùi thì à, mẫu xe này đang được ô tô kinh anh bán với giá là 135 triệu đồng và bao rút hồ sơ à, cho quý khách trên toàn quốc về thì à, khách hàng nào quan tâm thì hãy sớm liên hệ với số điện thoại của ô tô kinh anh 0983 457763 hoặc 085 8844999 để ưu tiên được cái giá tốt nhất nhé Mẫu xe này thì cũng đang để tại cửa hàng của ô tô Kinh Anh khu vực miền Tây. Địa chỉ C1 lô 11 Phạm Hùng khu lấn biển Rạch Giá Kiên Giang sau đây à, chúng tôi à, sẽ quay à, một vòng quanh ngoại thất của chiếc xe này nhé về ngoại thất của chiếc xe này thì như quý vị thấy toàn thân chiếc xe này màu đen có điểm lên các cái họa tiết cũng nhìn khá là bắt mắt thiết kế ngoại thất cũng khá là hài hòa và có cá tính Hiện nay thì à, hãng xe này à, có một cái à, nhà máy lắp ráp tại Phú Yên của Việt Nam cho nên là phụ tùng cũng rất là dễ tìm mua khi mà chúng ta cần thay thế sửa chữa. Kiểu dáng bên ngoài cũng rất là bề thế và vững chãi, tạo được cái nét hiện đại và trẻ trung. Đặc biệt là quý vị thấy là cái phần đầu nó nhìn khá là hầm hố, nhìn có vẻ rất là chắc chắn. Mặt ca lăng rất là đặc biệt, toàn bộ ờ, thiết kế đèn pha đèn sương mù và cái ờ, cản trước kết hợp khá là hài hòa bốn bánh xe được ờ, trang bị mâm đúc hợp kim cũng còn khá là tốt rất là chắc chắn bốn vỏ xe cũng mới thay vẫn còn rất là tốt phải nói là sử dụng rất là lâu nữa mới cần phải thay thế chiếc xe này được ô tô cái anh mua của một bác lớn tuổi ở tây ninh biển năm số bác mua chiếc xe này về chỉ để chở gia đình nay à, bác đã đổi xe cho nên là bán lại cho ô tô kinh anh đặc biệt thì à, bác là một cái à, thợ sửa các loại máy dầu cho nên là đã độ thay cái hệ thống à, truyền động của máy dầu từ à, sên dĩa thành cái hệ thống à, dây cura do đó mà nó giảm cái độ ồn của máy đến 40 phần trăm nhưng mà giúp tăng tốc và cái độ vượt nó như là máy xăng phải nói là lâu lắm rồi ô tô cái anh mới mua được một uh, chiếc uh, ô tô 7 chỗ máy dầu mà nó chất đến như vậy nói như là cái uh, thuật ngữ ở trong uh, dân uh, nghề chơi xe thì nó chiếc xe này như là chiếc xe cọp vậy giá thì lại uh, không quá đắt thậm chí có thể nói là nó không bằng một uh, chiếc uh, xe on, uh, SH của Honda chỉ với uh, 135 triệu chúng ta đã sở hữu một chiếc xe 7 chỗ máy dầu cực kỳ là tiết kiệm vẫn có trang bị cái hệ thống à, phun dầu điện tử nữa rất là thích hợp cho những à, gia đình có à, kinh tế vừa phải chúng ta mua chiếc xe này về có thể là đi chơi hoặc đi làm cũng được hoặc là những anh chị em nào mới tập lái thì cũng có thể mua chiếc xe này về để chúng ta lái cho quen chỉ với 135 à, triệu đồng à, Chúng ta cũng đã sở hữu một chiếc xe 7 8 chỗ Rất là rộng rãi Che mưa che nắng Đi làm đi chơi đều được Bây giờ chúng ta đi à, khảo sát chi tiết từng phần của chiếc xe này nhé Đây là bánh trước ở bên phụ Mâm đúc hợp kim 5 chấu Cực kỳ là chắc chắn Nhìn nó rất là khỏe Vẫn còn nguyên cái logo à, thương hiệu GRD ở trên bánh xe vỏ xe vẫn còn khá là mới phải nói là sử dụng rất lâu nữa mới cần phải thay thế toàn bộ học dè như quý vị thấy vẫn còn khá là đẹp khá là chắc chắn đèn sinh nhan ở trên hông xe vẫn còn hoạt động rất là tốt cụm đèn pha ở phía trước rằng đèn pha liền ba khối chiếu sáng rất là xa rất là trong không hề có cái hiện tượng gì là hoen ố hay là bị nứt cả đèn à, sương mù phía dưới cản trước bám đường rất là tốt giúp cho quý khách à, di chuyển an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi chúng ta di chuyển vào ban đêm mặt ca lăng quý vị có thể thấy nhìn rất là chắc chắn rất là khỏe cụm đèn pha ở bên phụ đấy quay cận cảnh à, cho quý vị thấy cũng rất là sáng rất là trong không hề có cái hiện tượng gì là hoen nấu hay là bị nứt cả toàn bộ hệ thống đèn ở phía trước vẫn còn hoạt động khá là hiệu quả bánh trước ở bên tài đấy quay cận cảnh à, cho quý vị thấy mâm đúc hợp kim năm chấu cực kỳ là chắc chắn vỏ xe cũng vẫn còn khá là mới phải nói là sử dụng 2-3 năm nữa mới cần về thay thế toàn bộ hộc dè như quý vị thấy cũng còn khá là đẹp xe cũng à, đã được à, tích hợp cái đèn sinh à, nhan trên gương rất là thuận tiện khi chúng ta vận hành chiếc xe này bệ lên xuống xe tại các cái vị trí mà chúng ta hay thường để chân lên xuống cũng đã được lót thêm các cái đế cao su để tránh trơn trượt chỉ với 135 à, triệu chúng ta đã sở hữu một chiếc xe 8 à, chỗ máy dầu cực kỳ là tiết kiệm các cái à, tay nắm cửa khá là tốt khá là chắc chắn bánh xe sau ở bên tài chắc không không cần phải nói quá nhiều quay cận cảnh cho quý vị thấy rõ vỏ xe còn khá là mới gai của vỏ xe còn rất là cao toàn bộ hộc dè quý vị thấy khá là chắc chắn các cái tấm nhựa không hề có cái hiện tượng gì là mục mọt cả đèn hậu ở phía sau nổi bật với lại cái à, nền màu đỏ khá là đẹp hệ thống à, cảm biến lùi vẫn còn hoạt động rất là tốt giúp à, cho chúng ta lùi xe an toàn hơn cái bệ lên xuống ở phía sau cốp xe nhìn rất là chắc tạo cho chúng ta cảm giác cái chiếc xe rất là chắc chắn bánh dự phòng dạng bánh treo cũng đã được bọc một cái lớp bao ở bên ngoài còn khá là mới đấy quay cận cảnh và chi tiết ra à, cho quý vị thấy rõ chiếc xe có như thế nào ô tô Kiên Anh mô tả đúng như vậy giúp uh, cho quý khách có một cái nhìn à, chi tiết hơn và đưa ra cái quyết định có mua xe hay không đây là cái nút mở cốp ở phía sau quý vị có thể thấy khá là nhẹ nhàng đấy đây là cốp xe này khá là rộng rãi toàn bộ các cái hệ thống giòn cao su vẫn còn rất là tốt vẫn còn đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào hệ thống à, bàn lề của cốp xe khá là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả hai cái à, cây chống bằng thủy lực vẫn còn hoạt động rất là tốt các cái à, tấm nhựa của cốp xe vẫn còn khá là đẹp khá là chắc chắn ô tô kia đành luôn luôn quay cận cận cảnh và chi tiết mọi vị trí cho quý vị thấy toàn bộ khoang nội thất của chiếc xe rất là rộng rãi chỉ với 135 à, triệu chúng ta đã sở hữu một chiếc xe 8 à, chỗ máy dầu cực kỳ là tiết kiệm. Hệ thống à, treo bánh xe nhìn rất là khỏe, rất là chắc chắn. Còn đây là bánh xe sau ở bên phụ. Đấy, chắc cũng không cần phải nói quá nhiều. Quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ mâm đúc cực kỳ là chắc chắn dạng là hợp kim 5 chấu bản lớn rất là khỏe vẫn còn đầy đủ cái logo thương hiệu của uh, GRD trên uh, bánh xe vỏ xe thì còn khá là mới phải nói là sử dụng 2-3 năm nữa chúng ta mới cần về thay thế còn đây là cánh cửa trước cửa bên phụ đấy quý vị có thể thấy tắp bi của cửa khá là đẹp các cái tấm nhựa không hề có cái hiện tượng gì là bong chóc hay là à, rách nát cả hệ thống gioăng cao su của cánh cửa vẫn còn rất là tốt và đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào hệ thống bản lề ở à, cánh cửa bên à, phụ nhìn rất là chắc chắn không hề có cái hiện tượng gì là gì xét hay là mục mọt cả chiếc xe có như thế nào thì ô tô kênh anh mô tả đúng như vậy cột cũng như là khung cửa khá là chắc chắn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 không hề có cái hiện tượng gì là bong chóc hay là rách nát cả toàn bộ hệ thống là giòn cao su vẫn còn rất là tốt rất là đẹp hệ thống à, bản lề cánh cửa sau bên phụ đấy quay cận cảnh và chi tiết ra cho quý vị thấy rất là chắc chắn rất là nhẹ nhàng không hề có một cái hiện tượng gì là gì xét hay là mục mọt cả hệ thống cột cũng như là khung cửa rất là chắc không hề có cái hiện tượng gì là móc méo trên cái à, khung cửa này cả còn đây là cánh cửa trước ở bên tài đấy tắp bì cửa khá là đẹp hệ thống à, gioăng cao su trên à, cánh cửa vẫn còn rất là đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào vẫn còn rất là tốt hệ thống chốt khóa trẻ em khá là an toàn hệ thống bản lề khá là chắc chắn hệ thống chốt khóa không hề có cái hiện tượng gì là gì chết cả chốt khóa cũng như là cái hệ thống bản lề ở cánh cửa phía sau quay cành cảnh và chi tiết ra cho quý vị thấy rõ cực kỳ là chắc chắn không hề có một cái hiện tượng gì là gì xét hay là mục mọt cả cột và khung cửa khá là phẳng phiu cánh cửa sau ở bên tài chắc cũng à, không cần phải nói quá nhiều quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy táp bì khá là đẹp hệ thống bản lề khá là chắc chắn hệ thống chốt khóa không hề có cái hiện tượng gì là gì chết cả sau đây à, chúng ta cùng à, tìm hiểu chi tiết phần nội thất của chiếc xe này nhé nội thất của chiếc à, GRD e bản Daily 1 được thiết kế khá là rộng rãi và tiện nghi xe cũng được trang bị gương kính chỉnh điện vẫn còn hoạt động khá là tốt đây là cái nút điều khiển dàn lạnh ở phía sau xe trang bị hệ thống điều hòa hai chiều với cái hai dàn lạnh riêng biệt giúp cho cái khoang nội thất lạnh rất là nhanh rất là mát hộp số sàn 5 cấp ra vào số rất là nhẹ nhàng trơn mượt không hề có cái hiện tượng gì là sóc số cả xe cũng đã được à, làm thêm hệ thống à, lóc cửa từ xa với hai cái đầu bấm à, còn hoạt động khá là tốt vô lăng à, 4 chấu gật cù còn khá là đẹp và có à, trợ lực rất là nhẹ nhàng xe cũng đã được à, trang bị cái hệ thống à, camera hành trình vẫn còn hoạt động rất là tốt bảng à, tốc lô bố trí cũng khá là đơn giản cái vị trí các phím điều khiển à, dễ hiểu và dễ dùng các cái à, chi tiết ô cố vẫn còn rất là đẹp toàn bộ các cái đèn tín hiệu cảnh báo trên à, bảng đồng hồ vẫn còn hoạt động khá là hiệu quả theo như chỉ số của chiếc đồng hồ này thì chiếc xe này đã đi được hơn 144 km rồi phải nói là xe đi cũng khá là ít đấy chúng tôi đề máy lên cho quý vị thấy đây là dòng máy dầu nhưng mà cái độ ồn của nó rất là nhỏ đấy hệ thống à, giải trí đầu DVD ở đằng trước này thì không có à, được gắn màn hình có lẽ là nhà sản xuất muốn à, cho tài xế tập trung lái xe mà không bị phân tâm âm thanh cũng khá là hay đây là hàng ghế ở phía sau đấy rất là rộng rãi xe với cái kiểu dáng nó giống như là chiếc Ford Everest của Mỹ cho nên là cái khoang nội thất khá là rộng xe đăng ký 7 chỗ nhưng mà chúng ta vẫn có thể ngồi 8 chỗ mà vẫn cảm thấy không bị bí bách hay là gò bó gì hết sau đây thì à, chúng ta cùng à, tìm hiểu phần máy của chiếc xe này nhé GRD bản à, Daily 1 được trang bị cái động cơ dầu 2.7 lít cực khỏe với cái công nghệ của Isuzu 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng làm mát bằng nước đã được trang bị cái turbo tăng áp và cái hệ thống phun dầu điện tử cho nên là khá là tiết kiệm nhiên liệu theo như à, trải nghiệm của ô tô kinh Anh thì chiếc xe này chỉ tiêu thụ 7 à, đến 8 lít dầu trên 100 km. Rất là kinh tế. Toàn bộ máy vẫn còn rất là khô ráo sạch sẽ. Không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhất cả. Dàn à, sắt chi của nắp cabo vẫn còn rất là dày. Quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ. Dàn sắt chi của nắp cabo rất là dày. Không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả. Đây, đây là dòng máy dầu nhưng mà đã được à, bác à, thợ này là thợ máy dầu cho nên là đã thay toàn bộ cái hệ thống à, truyền động của máy dầu bằng à, dây cura cho nên là cái độ ồn nó giảm đi rất là nhiều và cái à, độ à, vượt cũng như là độ tăng tốc nó như là máy xăng thế thì à, với giá bán là 135 triệu đồng và bao rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc theo tôi nghĩ đây là một cái giá khá là hợp lý cho một chiếc xe 7 chỗ máy dầu có trang bị cái hệ thống à, phun dầu điện tử Vậy thì khách hàng nào quan tâm hãy sớm liên hệ với số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 999 để ưu tiên được cái giá tốt nhất nhé. Đấy à, chúng tôi đang à, thử máy à, cho quý vị thấy. Máy nổ rất là êm. Đây là dòng máy dầu nhưng mà đã được bác uh, thợ này là thợ máy dầu cho nên là đã thay toàn bộ cái hệ thống uh, à, truyền động của máy dầu bằng uh, dây cura cho nên là cái độ ồn nó giảm đi rất là nhiều và cái uh, độ uh, vượt cũng như là độ tăng tốc nó như là máy xăng đấy chúng tôi đang nổ máy uh, trên xe quý vị có thể thấy máy xe khá là nhỏ êm ái ô tô kinh anh cam kết là máy xe không có hề ngập nước không đơn đụng không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi sau đây à, chúng ta cùng tìm hiểu phần gầm của chiếc xe này nhé đây là gầm quay ở phía trước với à, cái hệ thống à, treo độc lập thanh xoắn giảm chấn giảm chấn thủy lực ống lồng toàn bộ vẫn còn khá là chắc chắn không hề có cái hiện tượng gì là dỉ xét hay là mục mọt cả còn đây là gầm xe quay từ bên phía hông xe đấy quý vị có thể thấy rất là chắc chắn khá là đẹp chiếc xe có như thế nào thì ô tô kiên hành mô tả đúng như vậy hầm xe quay cận cảnh mọi vị trí cho quý vị thấy gầm xe còn cực kỳ là chắc chắn không hề có một vết nứt ở trên gầm của chiếc xe này gầm xe quay từ ở phía sau với cái hệ thống à, treo phụ thuộc nhíp lá bán elite giảm chấn à, thủy lực ống lồng còn khá là chắc chắn các cái à, đầu rô tin cũng như là hệ thống à, giảm sóc đã được ô tô Kinh Anh à, kiểm tra kỹ còn rất là tốt và cuối cùng thì chúng ta cùng trải nghiệm vận hành chiếc xe này ở cái cung đường nội ô thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang nhé đấy quý vị có thể thấy máy nổ rất là nhẹ nhàng êm mượt máy đề rất là nhẹ nhàng máy nổ êm không hề có cái hiện tượng gì là bị gào cả hộp số sàn 5 cấp ra vào số rất là nhẹ nhàng êm mượt không hề có cái hiện tượng gì là bị sóc số cả khi xe chạy cho cái cảm giác rất là đầm xe không hề có cái dấu hiệu gì là rung lắc cả khi qua những à, khúc cua vô lăng à, có trang bị cái hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái rất là nhẹ nhàng với cái dạng à, vô lăng gật gù giúp cho tài xế có thể à, lựa chọn tốt nhất cái tư thế lái của mình giá linh kiện và cái chi phí sử dụng à, của chiếc xe này khá là hợp lý phụ tùng của dòng xe này cũng à, dễ dàng tìm kiếm và người sử dụng có thể sửa chữa ở mọi nơi khi mà lỡ có xảy ra cái hiện tượng là hư hỏng với cái chi phí sửa chữa cũng không quá là đắt đây cũng là cái ưu điểm của dòng xe này thế thì với giá bán là 135 triệu đồng và bao rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc theo tôi nghĩ đây là một cái giá cực kỳ là hợp lý cho một uh, mẫu xe 7 chỗ số sàn máy dầu 2.7 có trang bị cái hệ thống uh, phun dầu điện tử vậy thì khách hàng nào quan tâm hãy sớm liên hệ với số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 8844999 để ưu tiên được cái giá tốt nhất mẫu xe cũng đang để tại cơ sở một của Tô Cái anh khu vực miền Tây địa chỉ C1 lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, Kiên Giang. Xin mời à, quý vị đến địa chỉ trên để chúng ta trải nghiệm trực tiếp chiếc xe này nhé. Thế đây là vừa rồi quý khách đã xem chi tiết của chiếc uh, à, GRD bản daily 1 7 chỗ số sàn máy dầu 2.7 sản xuất năm 2008 có trang bị cái hệ thống à, phun dầu điện tử. Hy vọng qua cái clip này quý khách có một cái nhìn tổng quan về chiếc xe mình cần mua và đưa ra cái quyết định đúng đắn nhất. Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi clip và đừng quên đăng ký à, tức là subscribe hoàn toàn miễn phí kênh bán hàng của ô tô Kinh Anh trên YouTube và trên fanpage. Sau đó nhấn vào biểu tượng chiếc chuông cạnh cái nút đăng ký để là người đầu tiên nhận được à, video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kinh Anh. Hãy like và chia sẻ clip này đến với mọi người giúp ô tô Kinh Anh nhé. Trước khi chia tay Ô tô Kinh Anh kính chúc quý khách có một ngày làm việc hiệu quả và lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp với tài chính của mình. Trân trọng cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. zile zile zile zile eu mile mile mile mile pe Maidan pentru tine tine Să-ți dar, dar cel mai de preț